Xin kính chào toàn thể anh em trong miền nhâm kính Chào mừng anh em quay lại với kênh video của em Lai với Trúc Nhân Factor VN Và em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Hôm nay em sẽ quay tổng kho cho anh em để anh em có thể là xem hiện tại ở kho công ty Factor Việt Nam đang còn những cái mặt hàng, những cái dòng hàng nào anh em nha à, Và trước tiên thì chúng ta có thể thấy là tại kho công ty Factor Việt Nam sẽ bao gồm tất cả những dòng sản phẩm như máy đột dập, này, đột khóa, này, dập thủy lực này về riêng về các dòng à, sản phẩm máy đột dập thì tại công ty Factor Việt Nam có rất nhiều loại từ các loại à, máy đột dập 14 à, dao này 13 dao, 29 dao, 27 dao, 25 dao hay là những cái dòng sản phẩm máy đột khóa 11 dao hay là sản phẩm máy đột dập hệ 93 11 dao đều có đầy đủ hết và đây là sản phẩm máy đột dập thủy lực 28 dao và máy đột thủy lực dành riêng cho hệ Supra 55 dạ là con máy đột dập 10 dao đạt bên cạnh những cái dòng sản phẩm máy đột nhập thì công ty Factor Việt Nam còn có tất cả các đây là các máy cắt nhôm hai đầu đi anh em thấy đây là các dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 77 đó là dòng sản phẩm của công ty Factor thì thường sẽ có màu xanh ngọc lục bảo đây là màu thương hiệu độc quyền à, đến từ công ty Factor Việt Nam và phía dưới đây sẽ là các dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 đây thiết kế thân bệ à, khung thân thép rất là chắc chắn đây, trên là mỗi dòng máy đều được thiết kế chi tiết rất là tỉ mỉ và chi tiết cho nên toàn bộ hệ thống bê tông trên nơi ờ, những cái dòng sản phẩm này sẽ là bê tông đúc hoàn toàn hết và đây là những cái dòng máy cắt hai đầu Factor 88 thì Factor Việt Nam chi tiết những cái ờ, phiên bản marketer hay là filter thì sự sử dụng cho anh em đó là sử dụng hệ thống tiếng Việt trên từng sản, sản phẩm đây và anh em ờ, xem phía bên đây thì phía cuối góc thì sẽ có một dòng sản phẩm make up hai đầu factor ờ, 500 và đây là những sản phẩm make up hai đầu factor 99 của factor Việt Nam máy mới về thì nó sẽ có nhiều khác nhau cho anh em để anh em có thể là dễ thì lựa chọn đây là những cái ờ, sản phẩm mà công ty Packer chuẩn bị chuyển về là xưởng cho khách hàng dạ, đây là máy cắt hai đầu Factor 450 đây được cắt đẩy từ dưới lên và đây là cái dòng ờ, Factor 99 à, ờ, Factor 55 trên ạ phía bên kia thì có một dòng máy sản phẩm Factor 90 Factor 90 thì được ờ, thiết kế tiết kiệm diện tích hơn cho anh em với ờ, hệ thống ờ, bê tông được đặt ở phía bên trong của này đây tiếp tục là một vài dòng sản phẩm của Factor đây là sản phẩm máy uống vòng máy uống vòng thì thiết kế rất là ừ, đặc biệt khác hẳn so với những cái dòng sản phẩm máy ép ngâm thông thường mà anh em thấy đối với máy uống ngâm thì sử dụng lập trình trên bản điều khiển hệ thống CNC thì em cũng đã có giới thiệu sơ qua cho anh em xem Bên đây chúng ta được ờ, xem qua về các dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 06S mang thương hiệu Megatech của công ty Factor Việt Nam. Đi qua bên đây một xíu là Nhung sẽ được nhìn thấy đây là máy cắt hai đầu Factor 55 nha. Đây là phiên bản cải tiến hoàn thiện nhất trong các dòng 05S. Và đây là máy cắt hai đầu Factor 88 nha. Đây cũng máy cắt Factor 90 nên mình thấy bên phía bên ờ, phía bên kia thì cũng còn rất là nhiều các sản phẩm makeup laser factor này ở ờ, các dòng sản phẩm 08net liên thương hiệu Megatech các dòng sản phẩm mà 08 m poly và hiện tại thì công ty Factor Việt Nam đang áp dụng cho mình cái chương trình khuyến mại giảm giá trên các dòng sản phẩm 08 08 m và những cái dòng sản phẩm mà make anh em nào ừ, cần thêm thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi thì có thể liên lạc trực tiếp cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 anh em nha à, và anh em thấy trước mà anh em như là con máy nha à, máy điều khiển bằng hệ thống CNC này M450 với lưỡi cắt đẩy từ dưới lên và đây là dòng sản phẩm máy được lưỡi cắt đẩy từ dưới lên ven phân khúc tầm trung để anh em có thể là dễ dàng đầu tư được thiết kế rất là to rất là chắc chắn Hợp phía dưới đây là những dòng sản phẩm nó khác ngay đầu 08S à, Sử dụng máy đóng đó là motor vuông đây Dòng trục ạ à. Và dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 09S cắt đa góc Sử dụng lai qua hệ thống dây poly à, Motor ba kg ạ à. Ở phía trên đây thì anh em thấy là có rất là nhiều Các sản phẩm máy ép góc hay là máy ép phai đầu đó ạ Được đặt rất là nhiều Tiến lên phía trên đây để quay cho anh em có thể là xem được tiếp Dạ, anh em có thể nhìn thấy đây Có rất là nhiều các sản phẩm máy phay gỗ, máy phay khóa nè Máy ép gốc, mang thương hiệu Mega và thương hiệu Faster Họ có đầy đủ các loại là 4 đồng hồ, 6 đồng hồ, sân to, máy ép gốc CNC để anh em có thể dễ dàng lựa chọn và em nhắc lại, à, công ty Factor Việt Nam hiện tại đang có hai trụ sở chính ở bến Xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và ở gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hai trụ sở chính của công ty Factor Việt Nam nha. Và anh em nào đến với à, kho Factor Việt Nam thì liên lạc cho em like qua số 0787 0787291188 để được thông tin và hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.